Bà con ơi, có ai thấy cô ca sĩ Thục Quân Vợ của tôi giờ này ở đâu không? Làm ơn chỉ dùm tôi chơi Thục Quân ơi, mười mấy năm dài vất vả lang thang Anh đi tìm em Giờ này em còn sống hay là em đã chết bao đêm bao ngày mong nhớ ta sống bên nhau trong hạnh phúc yên đềm những ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chúng thủy nay đành lỡ làm để tình chúng thủy nay đành lỡ làm em ơi tháng bài mưa ngâu có cầu thước tranh dài ngân hà chức nơi hồi ngộ ngô lan số một nắm dài sớm con anh mang giấc mong khóc hằn Vì ai gây cảnh đắng cay Biết về đâu khi đường tương lai Mịt mù tắm tối mà lội đi Về không có ngày mai Vì người ta cướp đi đôi mắt của trong xóm mai thương cành xanh ua tàn trong xóm mai ngoài kia là cung phất mưa bay ở đây giọt đắng giọt cay ngậm lòng anh đau đớn biết bao kiếp sau xuân dày ta mãi mãi gần nhau anh dương hả ai ai gọi tên tôi em là thục quanh thục quanh đây hả thục quanh Trời ơi Tôi đang mơ hay là tôi đang tình Không Em về với anh bằng xương bằng thịt Anh ơi mười mấy năm trời người ta chung thủy đợi mong dù đôi mắt của anh không còn nhìn em tường à tầng hơi ấm thân quen ấm lại lòng Quanh ơi anh cứ ngờ kiếp sau Mình mới tròn duyên hương lừa Nay em về lại đây thỏa bao ước nguyện Hãy đến bên anh với bao niềm thương nỗi nhớ Hãy đến đây em cho ấm lại tình xưa cho triêu năng ăn tin dần nghe trang chứa nồng say mình gặp gỡ hôm nay tuy quá muộn màng em về rồi mình bên nhau mãi mãi khơi lại lửa hồng bên bếp lạnh tan trót khổ nhiều rồi đừng khóc nữa em ơi trong niềm đau mà vui hết quãng đời còn lại xưa cây đắng đà khóc của ta niềm hạnh phúc nay bình yên trả lại cho ta son sắc ân tình đừng đừng khóc nữa em ba ơi Mẹ con về chưa ba Mẹ đây Mẹ đây Mẹ đã về với con đây Nè con dài vết giả lang thân Anh cứ ngỡ là em đã chết Chỉ thương con trẻ có làm chi nên tội Mà phải chịu đỏ đài trong kiếp mang sinh Em về rồi anh hết đơn côi quãng đời còn lại tràn đầy ý sông Dương ơi một lái này em đền ta hơn anh vì em trên cả cuộc đời xóm chè lá thắm đã phai qua tàn nhĩ nhúa tình đã nát tan chút nghĩa còn dương mãi mãi trong tim anh em là người vợ hiền chung thủy là hơi thở em đềm là anh sang biệt mày quanh nơi gương xưa nay đã liền đôi đón mùa xuân mới hương đời nồng say